you Took a long time, but look at that beautiful meat. Uh, hello. Hello, xin chào các bạn. Các bạn khỏe không? Bây giờ Mary lại trở lại với cái món hôm bữa Mary ăn không hết đây các bạn. Là cái càng uh, tôm hùm các bạn. Thì ở đây Mary có ăn kèm với lại uh, đậu đũa dài nè. Đậu đũa dài với lại uh, ngò gai với lại cái rau thơm này mình ờ, quên tên luôn ăn nó thơm thơm các bạn giòn giòn cái này thì uh, tại vì Marie để lâu rồi á Marie cũng không có đi chợ nên thành ra nó bị hư hết thì Marie bẻ ra bây giờ Marie ăn cái cọng thôi với lại Marie cũng thích ăn cái cọng đó nó giòn giòn á thơm thơm nói chuyện cái thở không nổi <laughs> không kịp <laughs> Marie chuẩn bị sẵn nước uhm. ở đây thì uh, nước chấm bữa nay là ớt xanh các bạn uhm. rồi sẽ chấm với lại à, ớt xanh đó. rất là thơm luôn các bạn ơi rất là thơm quá trời thơm trà chậm này cho các bạn xem nè nó bự trà bá lửa rồi uhm. cái tay của Mary nè Thì mẹ đang ngủ ở đây các bạn nó mới vừa thức Nó sẽ hai Mary ừ. Mời các bạn á uhm. Ồ, đây cho các bạn cắn miếng trước nè các bạn ơi ở ngoài trời đang mưa các bạn đây thì kẹo này chocolate mê thì mới không thích ăn chocolate các bạn ơi uhm. nó thơm các bạn rất là thơm luôn uhm. rất là nặng luôn các bạn Mmm. น่าปวดน้อยอ่ะ bạn ơi cột tóc lên nhưng mà tóc ngắn quá nó rớt hết ừ. này mình đập đầu bể đầu các bạn ơi cái càng này theo mà mới thấy á thì cái con tôm hùm á nếu mà ăn mấy con nhỏ con vừa vừa á, thì ăn cái đuôi nó ngon rất là nhiều luôn ngon hơn nhiều nhưng mà nếu mà ăn cái con tôm bự á, thì cái càng nó lại ngon hơn nhiều các bạn nó không có dai nó giòn giòn còn cái thịt của mình đó thì cái thịt của cái mình đó thì nó dai hơn các bạn ừ. em rồi bẻ cho các bạn Ủa. À, nó sẽ sợi sợi vậy nè các bạn đó cái miếng thịt của nó mình không biết sao mà bẻ được đây bẻ không nổi đâu các bạn ừ. Ừ. ừ. Bùi chả bá lửa không bạn thấy nguyên miếng không các bạn ơi Maria vừa chặt không nổi luôn xong rồi Maria lấy cái búa Maria đập các bạn đập ở trên xinh không nổi luôn ở trên cái chỗ mình nấu ờ, đồ ăn á xong rồi lấy ờ, để dưới đất rồi đập này. Đây. nguyên miếng thịt của nó này. Uh, wow trời ơi các bạn coi nè à, ở trong này còn nữa nguyên miếng của nó nè cái thịt nó không cũng bằng à, to hơn cái bàn tay của Mary luôn uhm. các bạn ơi các anh mà chủ nhà hàng mà mới mua tấm hầm này á rồi dạ, em khi mà mới làm xong video mới gửi cho anh coi kêu trời ơi um, nhìn Murray ăn là đã đây mới thật sự là ăn giống như là ăn đúng ăn tôm hùm mới tại Murray cắn miếng to bự bự bữa nhìn nó đã ừ Uhm. các bạn ơi cái bệnh dịch bên Mary bây giờ là quá trời luôn à bây giờ là chỉ còn à, hãng thì chưa đóng thôi các bạn còn lại các cửa tiệm bán quần áo này kia làm họ kêu đóng hết rồi tất nhiên là tiệm nail thì có tiệm vẫn chưa đóng các bạn ừ, họ kêu đóng hết rồi mỗi ngày là có khoảng 3.000 tới 5.000 người đi thử cái cái bệnh đó mà đó là chỉ tính những người nào mà đi bệnh viện thôi ví dụ như là mình ở nhà đi mình chưa có đi mình chưa có biết đúng không thì sẽ rất là nhiều người nữa đó là chỉ là tính cái con số mà những người mà đã đi bệnh viện đi khám hoặc đi check thôi thì bây giờ ở Canada là hôm qua chỉ có ngàn ba thôi bây giờ là tới ngàn rưỡi rồi nó lên mỗi đêm là 30 phần trăm các bạn quá trời luôn rồi. ở đây thì um, chết hết 20 người rồi ở Canada nè lúc đầu á thì thấy là cái bệnh á ai cũng sợ từ miệng hết nhưng mà nó lây nhanh nhất đó là từ cái đồ dùng các bạn nhất là đi đổ xăng nè hoặc là cái xe đẩy mà đi mua mua đồ trong chợ á thì mấy cái đó người ta không có clean nên thành ra rất là nhiều người bị bệnh là họ nghi là nhiều bệnh ờ, giống như là lây nhanh là từ đó các bạn còn miệng thì tại vì đa số thì trừ khi người nào mà thân hoặc là gần thì mình mới nói chuyện gần thôi thì nó không có nhanh bằng cái cái đó các bạn đổ xăng á là nhanh rất là nhanh luôn nghi là lây nhiều nhất là từ đó đi chợ này kia cái xe đẩy á mình cầm chung ờ, đồ với người ta á Mm. Mm. Đậu hơi bị héo rồi các bạn Bây giờ bác sĩ thì khuyên là mình ở nhà hơn Nên Mê cũng um, ngừng bán rồi các bạn được mầm nó cũng thích các bạn nó mềm mềm trường ở đây thì có thể là sẽ nghỉ tới nghỉ hè luôn nếu mà cứ kiểu này thật sự nếu mà vẫn còn bệnh như thế này mà trường họ mở đi cũng cho con đi đi học á nguy hiểm lắm tại mình không biết ai bệnh đó thậm chí mình còn không biết mình bệnh nữa là mình mới bệnh á mình đâu biết đâu tới lúc mình biết rồi nhiều khi là lây cho người khác là thì mình hay là người khác cũng vậy đúng không bây giờ là ngay cả bản thân mình mình còn không biết nữa là làm nail nguy hiểm lắm các bạn ơi Để tiếp xúc nhiều người á Ừ. kêu đóng rồi nhưng mà có nhiều tiệm họ vẫn chưa đóng mà tất nhiên là họ nói là sẽ phạt các bạn nếu mà không có không có làm theo ừ. sang một bên càng thôi muốn xỉu rồi uhm. nên việc thấy ở đây á là các bạn đeo mask nhưng mà cần thiết nữa là cái bao tay các bạn ở trong xe bus cũng rất là nguy hiểm luôn nhất là trong xe bus người lên người xuống mấy cái chỗ mà mình à, dịnh á rồi mình cầm cho đó biết bao nhiêu người cầm đó không biết bao nhiêu người dịnh nên thành nó cũng rất là nguy hiểm luôn nên hả cần cái bao tay nữa các bạn Mmm lạnh <laughs> bây giờ mình không có lấy hàng thêm nữa các bạn nhưng mà những gì mới còn ở trong tủ để mà bán thì mình, nếu như bạn nào muốn lấy thì các bạn có thể dẫn nhắn tin cho mình về để mà lấy cái đồ cũ thôi còn cua hoàng đế là mình hết rồi chỉ có cái size lớn thôi gần bằng này luôn size vừa hết rồi thì mình không có lấy nữa để khi nào qua dịch rồi lấy hoặc là nếu các bạn nào muốn lấy nguyên thùng á thì được chứ bây giờ mình cũng không muốn đụng nữa không muốn uh, chia ra nữa mới còn mực nang nữa mà dạy vậy nè to lắm luôn khoảng 5-6 kg một con mới chưa có ăn <laughs> mình có đặt dạ, chưa có đăng bán luôn các bạn nên không ai biết mình có em mới định là mình ăn trước rồi mình mới đăng bán Mmm. bạn coi cái cái này nó bự nó dài vậy nè ừ. Mm. uhm. đuối như giòn giòn các bạn mùi các bạn ta lại nguyên miếng tôm bị chấm hết Xong rồi cắn lắm, nó dính cái mùi lắm Những cay nóng của tiêu Muốn khóc luôn á Bây giờ mình đang tập ăn rau các bạn <laughs> đi lớn lên nè không biết ăn đâu các bạn không ăn cá khô không à tới bây giờ luôn nếu mà mi mà ở một mình là mi không có làm nhiều đồ ăn đâu mi mê cá khô lắm các bạn ơi nó có thể ăn đủ thứ cá khô thôi xong rồi chấm với lại ớt thôi làm ớt nói chung là cá khô mi có thể uh, chiên nè hoặc là xào với ờ, đường nước mắm nè hoặc là nướng nói chung là tùm lum hết các bạn ơi Maria rất là mê cá khô hoặc là nướng nướng xong rồi giả với lại trái cà giả với lại trái khác nữa nhiều lắm <laughs> nên một mình Maria là không có tốn tiền trời ơi nó đã thôi các bạn mình sẽ à, dừng video tới đây nhé các bạn đã các bạn đã xem hết video của mình nhé hẹn gặp các bạn trong video tới bye bye